Xin chào tất cả các bạn Trong cái bài học hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn cái cách tìm thông tin của một doanh nghiệp trên cái website cà vn thì đầu tiên chúng ta vào trình duyệt và gõ là cà vn à, sau khi mà cái website load xong thì ở đây chúng ta thấy được rằng à, <clears throat> có phần là tìm kiếm mã chứng khoán hoặc là tên công ty tên doanh nghiệp thì mình ví dụ như các bạn gõ mã là hoa sen group là công ty cổ phần tập đoàn hoa sen các bạn bấm vào à, thì ở đây các bạn thấy được là thông tin của tập đoàn hoa sen thì đây tên đầy đủ của nó là gì công ty cổ phần tập đoàn hoa sen còn ở đây là gì HSHOSE tức là niêm yết trên sàn thành phố Hồ Chí Minh thì về giá thì đây là được cập nhật vào giá hiện tại ha, hiện tại của nó là giá 9.200 đồng một cổ phiếu ở phía bên đây là cái đồ thị ha, biến động giá của nó trong khoảng thời gian là một ngày này một tuần một tháng 3 tháng 6 tháng một năm 3 năm và từ cái khoảng thời gian mà nó niêm yết cho đến bây giờ thì để tìm hiểu thông tin về Washington Group á, thì chúng ta sẽ có như thế này đầu tiên là về ngày giao dịch đầu tiên của hoa sen nó chính là từ ngày 5 tới tháng 12 năm 2008 và giá giao dịch đóng cửa giá trong phiên đóng cửa giá đóng cửa đầu của phiên giao dịch đầu tiên nó là 32.000 đồng cổ phiếu khối lượng niêm yết lần đầu là 57 triệu 038.500 cổ thì chúng ta có thể thấy rằng đến hiện nay thì giá trị khối lượng lưu hành khối lượng cổ phiếu lưu hành của nó là 384 triệu đây à, các bạn có thể nhìn ở đây khối lượng cổ phiếu đang lưu hành là 384 triệu 860 ngàn 628 cổ phiếu khối lượng cổ phiếu niêm yết là 380.990 384 triệu xin lỗi các bạn ha 384 triệu 990 ngàn 328 cổ phiếu thì sở dĩ có cái sự chênh lệch giữa khối lượng cổ phiếu niêm yết và khối lượng lưu hành đó chính là gì là do cổ phiếu quỹ thì ở những cái phần sau mình sẽ nói chi tiết hơn thì ở đây chúng ta có thể xem cái thông tin đầu tiên là thông tin EPS cơ bản của doanh nghiệp là 1.660 đồng hay là EPS pha loãng pha loãng là trong cái trường hợp là nó tăng vốn đó các bạn rồi BE của nó là 8.63 giá trị sổ sách của nó là 13.290 đồng hệ số beta của nó là 0.75 thì cái hội số beta sẽ được tính bằng cái gì? Dữ liệu của 100 phiên gần nhất. Vốn hóa thị trường của Hoa Sen là 3.521,47 tỷ đồng. Ở đây, phần phía dưới là tin tức và sự kiện bao gồm tất cả các tin tức mà Hoa Sen Group công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng như trả cổ tức chốt quyền này bạn có thể chọn trả cổ tức chốt quyền thì nó sẽ bao gồm các thông tin về trả cổ tức chốt quyền ha tình hình sản xuất kinh doanh thì bạn sẽ chọn tình hình sản xuất kinh doanh nó bao gồm các gì những cái nghị quyết hội đồng quản trị bao gồm là thành lập chi nhánh này rồi lấy ý kiến cổ đông để phát hành thêm hay là lấy ý kiến cổ đông huy động vốn hay là ngày giao dịch không hưởng quyền ABC rồi các đây là thông tin về tăng vốn hay là cổ phiếu quỹ đây là thông tin về giao dịch của cổ đông lớn cổ đông nội bộ đây là thông tin về thay đổi nhân sự tất cả nó đều có trong cái phần tin tức sự kiện rồi về phía phần thứ ba đó là hồ sơ của công ty hồ sơ công ty bao gồm là gì các thông tin về tài chính à, thông tin cơ bản trong cái thông tin cơ bản thì chúng ta sẽ tìm hiểu là hoa sen nó thuộc nhóm ngành nào này vốn điều lệ bao nhiêu số lượng cổ phiếu đang niêm yết khối lượng cổ phiếu đang lưu hành à, tổ chức niêm yết tư vấn tổ chức kiểm toán trong các giai đoạn khác nhau lịch sử hình thành về một cách cơ bản nhất và thị phần của doanh nghiệp rồi thành à, thành tích đạt được vị thế của doanh nghiệp chiến lược phát triển trong thời gian tới ngành nghề kinh doanh ở đây á, các bạn có thể thấy rằng đối với doanh nghiệp hoa sen á, thì các bạn sẽ nhìn thấy được một số cái thông tin của nó tuy nhiên có một số doanh nghiệp thì các bạn chỉ có thể nhìn thấy được là tìm hiểu được thông tin là ngành nghề kinh doanh chính của nó ha rồi à, cái cái cái thông tin đầu tiên á, là những cái nhóm ngành này rồi cổ vốn điều lệ tổ chức niêm yết phát hành thôi đó là những cái thông tin mà thường nhất là tất cả kênh kênh tất cả các uh, doanh nghiệp họ đều sẽ cung cấp cho các bạn thông tin này rồi về phần dưới cuối cùng là phần gì địa chỉ số điện thoại liên lạc và người công bố thông tin hay là website của doanh nghiệp biểu đồ tăng vốn điều lệ thì cũng có doanh nghiệp có có doanh nghiệp không có rồi còn hình ảnh những tin tức nội bộ ấy cái tin tức nội bộ này thì có doanh nghiệp có doanh nghiệp không có nha các bạn à, hình ảnh và video về doanh nghiệp thì sẽ có rồi lưu ý là những cái dữ liệu này á, thì cà phê app nó được thường á, là nó sẽ lấy từ những cái nguồn tin và có giá trị tham khảo thôi à, còn cái cái về mình đi sâu một tí nha về phần thông tin tài chính thì nó sẽ bao gồm là là gì các kết quả kinh doanh này ha là bản cân đối kế toán đây là gọi là bảng bảng bảng cân đối kế toán và bảng báo cáo kết quả kinh doanh ha đây là bảng báo cáo kết quả kinh doanh này rồi bảng bảng cân đối kế toán là gọi là một cách là đơn giản nhất ha sơ lược nhất rồi chỉ số tài chính các chỉ tiêu kế hoạch và đánh giá các hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì ở đây thì các bạn có thể theo à, xem theo năm hoặc là xem theo quý đấy tuy nhiên á, mình khuyến nghị các bạn á, là khi mà các bạn tìm hiểu ở đây là các bạn các bạn có thể tìm hiểu sơ khảo về cái công kết cái cái kết, kết quả kinh doanh hay là cân đối kế toán của doanh nghiệp tuy nhiên để tìm hiểu chi tiết các bạn phải vào phần là tải báo cáo tài chính và tải về những cái bản báo cáo tài chính của doanh nghiệp họ tự làm thì ờ, chính xác còn cái con số ở đây chỉ mang tính chất tham khảo mà thôi nhiều khi nó sẽ có những sai sót hoặc là những cái đơn giản nhất ví dụ như là, là họ sẽ làm tròn một con số nào đó cho nó dễ nhìn ha rồi về ban lãnh đạo và sở hữu thì ở đây nó cũng có cái yếu tố quan trọng ở phần những cái phần sau á, mình sẽ nói là về ban lãnh đạo á, thì các bạn sẽ tìm hiểu được là chủ tịch là ai này phó chủ tịch này số lượng thành viên trong hội đồng quản trị này kế toán này rồi ban giám đốc này và ban kiểm soát ngoài ra còn có những cái vị trí như là công bố thông tin hay là thư ký rồi cổ đông lớn thì các bạn sẽ tìm hiểu được những cái doanh nghiệp những tổ chức mà hay những cá nhân họ đang giữ số lượng cổ phiếu có tính chất là gì họ giữ một cái số lượng lớn còn ở những đây các bạn có thể thấy những cái cái người này nè họ giữ ít nhưng mà cái số lượng ít của họ đấy và những cái người này thường là họ có liên quan đến hội đồng quản trị hay liên quan đến ban giám đốc còn phần này thì sẽ là phần giao dịch của cổ đông nội bộ thì khi sau khi mà bạn lít vào á sau khi bạn lít vào giao dịch của cổ đông nội bộ hay cổ đông lớn thì nó sẽ chuyển sang chuyển sang một cái trang gọi là giao dịch của cổ đông lớn hay cổ đông nội bộ đấy thì ở đây thì nó sẽ có cái cái cái giao dịch của từng ngày mà cổ đông lớn hay cổ đông nội bộ hay là các các cái thành phần trong các cái thành phần trong uh, ban kiểm soát hay là ban giám đốc người người ta giao dịch <coughs> thì ở cái phần này á, mình sẽ chia sẻ sau về các bạn khi mà các bạn muốn tìm hiểu thông tin sâu về cái những cái giao dịch của doanh nghiệp à, còn à, chúng ta tìm hiểu cơ bản nhất về à, thông tin doanh nghiệp trên cái trang này thì mình chúng ta chỉ tìm hiểu như đó thôi các công ty con và công ty liên kết thì cũng là cái các bạn cũng có thể tìm hiểu ở đây thực ra thì cái việc mà công ty con công ty liên kết thì chúng ta chỉ biết tên thôi chứ còn mà gọi là muốn tìm hiểu sâu về báo cáo tài chính doanh nghiệp thì trừ khi những doanh nghiệp này đã niêm yết rồi thì chúng ta mới có thể tìm hiểu được rồi ngoài ra có một cái đáng chú ý nữa là chúng ta có thể xem xét được là cái tỷ lệ ký quỹ tức là tỷ lệ cho vay margin đối với cổ phiếu Hoa Sen Group ở phía bên tay phải như thế này ha các bạn có thể thấy mình sẽ kéo chuột cho các bạn thấy đây là những cái gọi tỷ lệ margin nhưng thường là những cái con số này á, nó chỉ mang tính chất tham khảo thôi các bạn và các bạn muốn biết chính xác thì các bạn nên liên hệ trực tiếp với các ờ, công ty chứng khoán mà các bạn có thể mở tài khoản ở đấy rồi cái thứ hai thêm nữa là một phần nữa đó là gì cái kết quả kinh doanh hay là cái kế hoạch kinh doanh thì thường ở đây đó là các bạn có thể tìm hiểu ở bên ở đây tuy nhiên có một số doanh nghiệp á, cà phê ép họ không cập nhật mà họ mà chúng ta cần phải gì cần phải tìm hiểu thông qua cái cái báo cáo của đại hội cổ đông mà chúng ta tìm hiểu trong những cái phần tin tức ngoài ra các bạn cũng có thể xem lại lịch sử giao dịch này rồi à, giao dịch của nhà đầu tư này các tài khoản các, các à, thông số đặt lệnh trong ngày à, thì à, các bạn có thể xem được các báo cáo về phân tích ngành hay phân tích cổ phiếu mà liên không phân tích cổ phiếu Hoa Sen Group hay phân tích ngành mà liên quan đến Hoa Sen Group các doanh nghiệp cùng về cùng ngành của Hoa Sen các doanh nghiệp tương có EPS tương ứng hay là PE tương đương đây là các bạn có thể tìm hiểu được ở phía ở phía này đây mình à, mình sẽ vẽ ra cho các bạn thấy ha đây ha đó ờ. rồi thì uh, như mình chia sẻ thì hôm nay mình chỉ giới thiệu cho các bạn về cách xem những cái thông tin cơ bản của một doanh nghiệp bao gồm là những cái yếu tố cơ bản nhất là giá trong ngày hôm nay đã đóng cửa bao nhiêu à, đây là cái biểu đồ về giá trong một ngày một tuần một tháng 3 tháng 6 tháng một năm 3 năm hay là tất cả từ khi nó niêm yết đến bây giờ rồi cái ngày giao dịch đầu tiên này giá đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên và khối lượng niêm yết lần đầu tiên rồi ở đây mình muốn bổ sung thêm một tí đó là ngay cái phần mà giá của uh, giá thì của ngày giao dịch gần nhất thì các bạn có thể thấy được uh, cái khối lượng giao dịch của ngày hôm đó luôn và cái biên độ là cổ phiếu đó tăng hay giảm bao nhiêu và tương ứng với bao nhiêu phần trăm rồi cái giá thấp nhất trong ngày hôm đó và cái giá cao nhất trong ngày hôm đó giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài là hôm đó họ họ, mua rồng hay bán rồng ha và cái rung nhà nước đầu tư nước ngoài còn lại là bao nhiêu phần trăm rồi ở đây chúng ta có thể xem thêm một cái nữa là mình sẽ chia sẻ về các bạn là thêm một cái yếu tố là gì <clears throat> là các bạn có thể xem cái chỉ số tài chính của doanh nghiệp trong những năm gần nhất tức là bao gồm là EPS này BV này BE ROA ROE ROS GOS hay là DAX thì tất cả các chỉ số này là đều được tính toán dựa trên cái báo cáo tài chính mà cà phê F họ tổng hợp được ngoài ra thì có những cái chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh trong những năm gần những năm đó à, thì chúng ta cũng có thể xem ở đây rồi về đánh giá hiệu quả thì các bạn có thể nhìn vào những cái đồ thị như thế này nè đó các bạn có thể xem xét được là ví dụ nha mình ví dụ nha tổng tài sản thì tổng tài sản của Hoa Sen Group trong từ năm 2016 2017 2018 thì đã có sự tăng trưởng nhưng giai đoạn 2018 đến 2017 đến 2018 thì nó hầu như là đi ngang rồi về cái lợi nhuận ròng nè các bạn có thể thấy được nè lợi nhuận ròng năm 2015 đến 2016 là tăng trưởng nè nhưng 217 và 218 đã có dấu hiệu suy giảm rồi về à, ROA ROA tức là tỷ suất sinh lợi trên tài sản thì các bạn có thể nhìn được này đó từ 25 lên 26 là tăng trưởng này bắt đầu từ 26 đến 27 và tuột luôn cả đến 28 đây là cái gì đây là những cái mà chúng ta dùng để đánh giá một doanh nghiệp ha, để chúng ta có thể à, dựa vào đó mà làm cái cơ sở để quyết định ra cái quyết định đầu tư thì tương tự là mình sẽ chia sẻ chi tiết hơn là trong những cái bài viết tới về những cái bảng đơn giản như thế này hay là các bạn có thể xem vào cái báo cáo kết quả kinh doanh một cách chi tiết nhất đấy hay là báo bản cân đối kế toán một cách chi tiết nhất và trong cái bản cân đối kế toán này thì các bạn cần phải chú ý những điểm nào đó trong bản kết quả kinh doanh thì các bạn cần chú ý những điểm nào đó thì những cái yếu tố đó nó sẽ quyết định đến cái cái việc mà bạn các bạn ra quyết định đầu tư à, còn những cái thông tin mà các bạn xem được thì hầu như những thông tin này thì chúng ta chỉ có thể là là một cái một phần để chúng ta tham khảo à, chứ còn mà gọi là ra quyết nó nó chiếm 100% cái quyết định đầu tư là chưa chắc vì quyết định đầu tư á, là chúng ta cần phải có thứ nhất là về cơ bản của một doanh nghiệp cái thứ hai lành cơ bản của cái ngành đó trong thời điểm hiện tại như thế nào cái thứ ba là về cái xu hướng của thị trường ha chứ thật ra thì nếu mà ngành tốt doanh nghiệp tốt mà thị trường đang trong cái giai đoạn là suy thoái hay là thị trường đang trong giai đoạn giảm mạnh thì các bạn vào thì ngay lúc đó thì có thể là các bạn phải chịu cái rủi ro là giá giảm thì phần trình bày của mình á, để hướng dẫn các bạn xem cái cơ bản nhất của một doanh nghiệp à, trong trang cà phê app đó là mình đã chia sẻ cho các bạn như vậy ngoài ra các bạn thấy ở đây có một cái hàng này cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo thông báo 15 sạc TB Sở Giao dịch Chứng khoán Sở Giao dịch Hồ Chí Minh ngày 4 tháng Giêng năm 2019 của HOSE tức là gì đây là cổ phiếu được quyền cho phép vay mà gin đó tức là bạn ví dụ như bạn nó cho vay với tỷ lệ 11 thì bạn có 50 triệu bạn có thể đánh được bạn có thể mua được số lượng cổ phiếu là 100 triệu tương đương với 100 triệu đó hoặc là nếu cổ phiếu đó cho vay 30 phần trăm thì có thể là bạn có 70 triệu bạn có thể mua một cổ phiếu với số lượng là với giá trị là 100 triệu đồng rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi cái bài trình bày của mình